ví dụ bây giờ như này bài của mình là 8910 đúng không bài của mình là 8910 mình đánh bài Hả? mình đánh bài như này à, nhiều anh em hỏi là ví dụ làm bài như này rồi người ta cắt bài như này mình cầm cái này mình chia thì làm sao mà mình có thể lấy được bài chắc chắn với anh em là sẽ không lấy được bài đó nhưng bản thân của Tấn đã lấy được rồi 8 9 10 rất đơn giản đúng không ạ kênh bài vẫn lấy được bài đó kênh bài vẫn lấy được 8 9 10 Chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB. à, ờ, Hôm nay Tấn sẽ hướng dẫn tới anh em cách sử dụng một con máy đánh bài đẳng cấp nhất Máy báo bài cực kỳ nhanh Nếu mà anh em đang đi chơi đánh bài, đánh liêng, đánh ba cây Hay là anh em ở trong Sài Gòn thì có thể đánh bài cào, sập sám, bình Ấn Độ Đó, à, xì sách, xì tố anh em có thể là kết bạn với số Zalo ở bên dưới màn hình à, Tấn sẽ tư vấn cho anh em những cái dòng máy đánh bài đẳng cấp nhất và giá cực kỳ rẻ luôn à, anh em nào cần thì có thể là inbox trực tiếp qua Zalo cho Tấn Tấn cam kết là sẽ hỗ trợ cho anh em cái giá cực kỳ tốt và con máy cực kỳ chuẩn đây à, đây là một con máy đánh bài máy Oppo này Đấy, con máy này con Oppo này con Oppo này pin rất là trâu nó có hai pin luôn kèm theo là một cái tai nghe 10 bộ bài một cái vỉ pin tai nghe nữa anh em đánh bài thì bao ok luôn này à, cách sử dụng của con máy đánh bài này Tấn sẽ hướng dẫn qua cho anh em là anh em bấm một cái phần cuộc gọi này đó sau đó anh em bấm thăng 1388 thăng đó là anh em sẽ vào được cái phần này à, anh em bấm một cái chữ được hạ cánh này à, à, khi anh em mua máy đánh bài anh em lưu ý cho Tấn là một con máy đánh bài mới hay cũ anh em chỉ cần bấm vào cái phần đã mua trò chơi này là anh em có thể biết được đâu là máy mới đâu là máy cũ rồi đây là một con máy hoàn toàn mới à, con máy đánh bài này anh em yên tâm là sẽ được bảo hành là 12 tháng bảo hành phần mềm còn ví dụ bây giờ anh em mà chơi liêng hay là chơi ba cây thì anh em có thể bấm vào trò chơi sảnh này chơi trò gì cũng được nó có mã chơi của nó rồi ví dụ như là 13 lá này 13 lá là đánh binh sập sám này nó có mã là binh sập sám 1301 này đó còn ví dụ mình chơi cái trò khác mình chơi trò ba cây là trò liêng này trong này nó có trò uh, bài bài cào này 3005 này bài ba lá ba cây năm hai lá là bài này là liêng này 3027 này à, uh, 36 lá tức là bài 10 à, ăn chín nhịn này ba cây miền Bắc này đó đây cũng là liêng này đánh liêng này uh, đánh 6 cây này à, ví dụ mà anh em muốn chơi tiến lên có tiến lên này muốn chơi uh, sập sám à, muốn chơi uh, bài xâm lốc là có xâm lốc này muốn chơi bài hai lá là bài xì rách là có xì rách này à, bài ba cây đôi là bài binh Ấn Độ này sáu 6215 này nếu anh em chơi bài phỏm cũng có này bài tiến lên miền Nam cũng có này bài chắn cũng có này đó trên cái máy này nó có đầy đủ đa dạng tất cả các loại thì bây giờ tạm thời Tấn sẽ thử cho anh em trò đánh liêng là thử này anh em bấm vào thử này chuyển à, cái này là camera trong máy này ví dụ này cái này nó là tiếng Việt hết cái này có số 6 này số 6 này là báo hai tụ lớn nhất và lớn nhì anh em bấm vào bắt đầu trò chơi này đó camera của nó nó sẽ nằm ở cái góc bên bên này đây nó nằm ở cái mũi tên ở bên này đây bây giờ tôi sẽ để bài đây khi em chơi cái khoảng cách từ máy này hai găng tay này anh em này khi chơi thì mình sẽ khóa màn hình lại và mình thoát nó ra mình vẫn chơi được đây ví dụ mà mình đeo tai nghe thì mình vuốt này lên mình bấm vào nút tròn tròn này đó là mình đặt bài là máy báo này 43 43 43 đấy ví dụ bình thường như này và đánh 4 nhà là chia là 43 này mình biết tụ số 4 và số 3 này ở tạm thời ấy, là tính năng để chế độ loa để anh em cùng nghe anh em nhé còn khi mà anh em đi chơi thì anh em sẽ đeo một cái tai nghe siêu nhỏ này vào trong lỗ tai thì sẽ không ai nghe được đó không ai biết được cái tai nghe này nhé tai nghe này là của máy đánh bài tai nghe một tần sóng luôn này tai nghe một tần sóng nghe cực kỳ rõ luôn anh em yên tâm nhiều anh em hỏi là à, liệu đeo cái tai nghe này có bị phát hiện không cam kết với anh em là không bị phát hiện được vì bên Trung Quốc người ta sản xuất ra một cái con máy đánh bài người ta phải thiết kế một cái tai nghe cực kỳ hiệu quả đấy bài số 4 này 123 liêng bài này 9 điểm này ván này là ra tiền đó ván này cam kết là ra tiền này đó à, ván thứ nhất bây giờ à, Tuấn sẽ đánh tiếp à, hiện tại thì con máy đánh bài này là con máy đánh bài mới hiện tại con máy đánh bài này là con máy đánh bài mới bản thân của Tuấn đang chơi ở chế độ là chơi thử cho nên là nó sẽ hiện ra một cái vấn đề như này còn khi mua trò chơi về thì anh em yên tâm một điều đó anh em nhìn này hiện tại này thời gian thử nghiệm đã kết thúc này trò chơi bị đình chỉ này muốn chơi tiếp thì anh em bấm vào bắt đầu này nhưng đây là khi mình thử thôi đó khi mình thử thì mình bấm vào đây thôi còn bản thất bản chất của con máy này ví dụ mà anh em nào mà mua máy thì anh em bấm vào cái phần chữ mua này không mất tiền bấm vào chữ này bấm vào vâng là mua thôi không mất tiền nhưng cái này nó sẽ mua được cho anh em là 5 trò chơi hệ thống thông tin này anh em sẽ kiểm tra cái hệ thống thông tin này đó hiện tại là mua số người chơi là không trên 5 anh em nhé không trên 5 tai nghe là mình có thể cài được 8 cái phiên bản này là phiên bản mới nhất hiện nay đấy anh em nhìn không này, xưởng xuất xưởng ngày năm 2021 này tháng 10 năm 2021 này Đấy, bản thân con máy này là máy mới mới toanh 100% à, ờ, nếu mà anh em nào đam mê về bộ môn đánh bài à, có thể là inbox cho Tấn lên bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc là bến xe miền Đông Sài Gòn à, anh em giao lưu bản thân của Tấn là một trong những người thợ chia bài lá à, bên Tấn thì nhận dạy chia bài lá chia bài bằng tay nghề anh em nhé chia bài bằng tay nghề như thế nào là chia bài bằng tay nghề đây con này còn ad cơ bình thường ví dụ bản thân con ad ví dụ chia cho người ta này thì con ad nó sẽ là của người ta đúng không nhưng mình sẽ chia là con ad mình lấy về cho mình đây mình chia này con ad này ví dụ con này con quy này Đấy, ví dụ con quy này mình chia bình thường này mình chia bình thường này đó con này con chín này con chín này bình thường là mình chia đây đúng mình sẽ giữ này đó. mình lấy con chín về cho mình đó. đây là nguyên tắc của chia bài và có rất nhiều cách chia bài à, ví dụ như thế này anh em à, muốn học chia bài thì cũng sẽ chia sẻ cho anh em rất nhiều cách xào trẻ này ví dụ bây giờ như này bài của mình là 8 9 10 đúng không bài của mình là 8 9 10 mình đánh bài đó. Mình đánh bài như này à, Nhiều anh em hỏi là ví dụ làm bài như này rồi Người ta cắt bài như này Mình cầm cái này mình chia thì làm sao mà mình có thể lấy được bài Chắc chắn với anh em là sẽ không lấy được bài Đó nhưng bản thân của Tấn đã lấy được rồi 8, 9, 10 Rất đơn giản đúng không ạ Kênh bài vẫn lấy được bài Đó kênh bài vẫn lấy được 8, 9, 10 đó rất là nhiều cách để anh em có thể đi đánh bài đánh liêng đánh ba cây bài cào sập sám hay đánh gì cũng được ví dụ như thế này à, trong một cái sân chơi như này đúng không à. trong một cái ván bài như này nó có rất nhiều cách à. Đấy, ví dụ mà chỉ cần tấn cầm vào bài phát là nó biến mất này anh em hiểu không tấn chỉ cần hao bài ấy, cầm bài này Đấy, cầm như thế này là một con nó nó, nó thua thua mất rồi anh em nhìn nó không nhìn thấy đâu rồi chống tay xuống là mất rồi đó này anh em người đối diện là không thể nào nhìn thấy ra là lá bài của tấn dấu trên tay đây là những cái mánh khóe Đấy, khi mình cầm bài lên thì lại hao vào bình thường đó đây là những cái kỹ năng mà chỉ có những thầy thợ bên trong mới có thôi đó anh em thấy không là cực kỳ kín luôn nhá à, nếu mà anh em nào đang cảm thấy video của Tấn ok có thể là đăng ký kênh bấm vào cái link um, Zalo để trực tiếp gặp Tấn Phạm CBB à, ờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em